Qua quá trình à, làm việc nhiều năm ở cái góc độ dinh dưỡng thì à, với góc độ là thầy thuốc chúng tôi cũng thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam chúng ta là cái à, thừa cân béo phì nó tăng lên rất là nhanh và đặc biệt là ở giới trẻ và nhất là các cái chị em phụ nữ thì rất quan tâm đến vấn đề giảm cân. Tuy nhiên là cái việc quan tâm của chị em nhiều lúc lại không đúng lắm. Đấy, ở, bởi lẽ là cái giảm cân thì người ta cần có những cái yếu tố hoặc là những phương pháp rất là tích cực ví dụ như là cái vận động thể lực này hoạt động thể lực này thế rồi là điều chỉnh cái chế độ ăn cho nó hợp lý này thế rồi là à, sử dụng những cái ờ, hoạt chất có tính giảm cân tự nhiên và mang cái tính à, sinh học ngao thì đấy là những cái mà à, nó có lợi cho sức khỏe về lâu về dài tuy nhiên là một số chị em thì sử dụng các cái phương pháp nó mang cái tính chất là ăn sổi muốn nhanh muốn giảm cân nhanh thì nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe ví dụ có thể là người ta nhịn ăn nhiều ngày ăn một cái lượng vào cơ thể rất là ít calo do đó cho nên là dẫn đến mệt mỏi thậm chí là suy nhược cơ thể thiếu chất rồi dẫn đến bệnh tật ví dụ như là có thể trụy tim mạch Đấy, do hạ đường huyết chẳng hạn vân vân thế có những người thì giảm cân bằng cách là uống giấm thế hoặc là uống ờ, các cái loại à, chanh nước chanh nước cam ờ, không có đường Đấy, thế cho nên là uh, nó nó có thể nói là nó sai so với lại cái uh, nguyên tắc khoa học à, để mà đi đến một cái việc mà giảm cân có hiệu quả thì hiện nay là chúng tôi thấy rằng là cái uh, slim Harvey là người ta sử dụng cái L-carnitin đó là một cái L-carnitin thì nó cũng người ta có thể ví nó như là một cái vitamin Đấy, có tác dụng là tăng cường cái chuyển hóa mỡ rất là tốt và từ cái chỗ mà sử dụng cái l các cái tin đấy thì cái mỡ trong cơ thể nó được chuyển hóa và nó có giúp cho những cái bộ phận thừa mỡ trong cơ thể là tan biến đấy, và à, sử dụng cái mỡ đấy tiêu hao thành cái năng lượng biến cái mỡ đấy thành cái năng lượng rất là tốt đấy, đấy cũng là một cái gọi là kỹ thuật dùng cái phương pháp gọi là đa đích để mà à, có cái tác dụng giảm cân của cái steam hammy ngoài ra thì cái slemami nó còn ngoài cái sử dụng cái hoạt chất chính đó là cái l carnitin thì nó cũng còn kết hợp với cả cái trà xanh Đấy, trà xanh thì là một cái mà à, gọi là cái, cái, cái, cái thảo dược chúng ta có thể dùng cái từ là thảo dược hay là một cái thức uống rất là phổ biến của Việt Nam chúng ta nhưng mà trong đó nó lại có cái hoạt chất catechin mà cụ thể là cái à, epigalo catechin à, galat đó là một cái hoạt chất rất là tốt trong cái việc à, chống oxy hóa và giúp cho cơ thể tăng cường chuyển hóa cái mỡ thừa thành các cái à, năng lượng để mà tiêu hao vào các cái hoạt động cơ thể để giảm cái tích tụ mỡ thế cái, à, cái, cái trà xanh nó cũng có rất nhiều tác dụng ví dụ như là nó làm uh, tăng cường cái khả năng chống oxy hóa của cơ thể thế rồi là nó bổ sung vitamin C rất là lớn thế và có những nghiên cứu ở trên thế giới người ta thấy rằng cái trà xanh cũng giúp cho ờ, gọi là à, phòng chống ung thư rất là tốt đấy, bởi cái hoạt chất gọi là epigallo catechin calot của nó đấy. thế ngoài cái trà xanh rồi là cái trà cái cái cái lá sen thì trong cái lá sen thì dân gian ờ, người dân chúng ta cũng đã biết là dùng cái lá sen để mà giảm béo hay là giảm mỡ thừa ở trong cơ thể thì trong cái lá sen thì cái sản phẩm ờ, ờ, Steam Hami thì người ta cũng sử dụng cái cái bột của lá sen đấy để mà đưa cái alkaloid một số cái alkaloid và một số cái flavo uh, flavonoid để mà hoạt chất hoạt chất trong cái trà xanh đấy phối hợp với lại cả cái catechin của trà xanh cũng như là phối hợp với cái L uh, trong cái bộ ba thành phẩm này để mà giảm béo một cách hiệu quả và an toàn cho cơ thể. À, cái sản phẩm Steam Hami thì ờ, được à, gọi là, là, là sản xuất cái dạng viên sủi mà cái viên sủi thì chúng ta biết rằng là cái, cái thuốc mà sử dụng cái dạng viên sủi thì nó hòa tan rất là nhanh và nó ngấm vào cơ thể rất là nhanh và nó hiệu quả hơn và cũng đồng thời nghĩa là à, do mọi đối tượng có thể uống một cách rất dễ dàng Đấy. ví dụ tôi nói ví dụ như người ốm người mệt mỏi hay là trẻ em mà sử dụng chẳng hạn cũng có thể được ví dụ như các, các dạng viên sủi đấy thì nó nó không bị hóc Đấy. nhưng mà sử dụng cái sản phẩm giảm béo, giảm cân bằng cái Slim Hami dưới dạng viên sủi này thì mang đi uh, du lịch chẳng hạn hay là đi uh, công tác chẳng hạn ờ, ở bất cứ đâu thì người ta sử dụng rất là tiện lợi ngoài ra thì ờ, khi mà sử dụng cái viên sủi ờ, ờ, steam hami này rồi thì khi pha ra nước và khi cái viên sủi nó hòa vào nước thì nó cũng có cái mùi vị rất là thơm ngon và cái vị thì cũng rất là dễ chịu và cũng giúp cho cái đối tượng sử dụng có cái thói quen tạo ra thói quen là uống nhiều nước và trên cơ sở uống nhiều nước thì một trong những cái chuyển hóa nó nó đào thải chất độc nó tốt hơn và cũng là một cái yếu tố mà giúp giảm béo nó thuận lợi hơn thế còn à, theo tôi thì ờ, cái steam hami này đó là một cái sản phẩm mà vừa mang cái tính chất là à, có giá trị sinh học cao vừa mang cái tính chất là sản phẩm thiên nhiên tự nhiên an toàn và một nguyên liệu trong nước của chúng ta rất là sẵn và cũng rất là, là độc đáo và à, chúng ta có thể sử dụng những người cần giảm béo có thể sử dụng cái này một cách yên tâm hoàn toàn